Hello xin chào tất cả anh em và cũng như những video trước mình muốn đưa cho anh em những cái món đồ để anh em chơi nhân dịp Tết Nguyên đán tới đây đấy thì anh em muốn đặt cái mặt hàng nào của bên mình thì mình sẽ cung cấp cho anh em anh em có thể bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả mình để phía dưới anh em có thể vào cái trang web của mình đấy vào cái đường kênh của mình anh em có thể tham khảo những cái video anh em sử muốn sử dụng cái loại đồ gì thì anh em cứ alo gặp trực tiếp mình anh em nhé và bây giờ anh em không để anh em đợi lâu nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em qua một cái sản phẩm đó chính là kính nhìn xuyên bài kính nhìn xuyên bài này là kính xuyên nhìn xuyên bài thế hệ mới đó chính là dòng 7D anh em nhé dòng 7D thì nó là cái dòng gì đấy nó khác ở mỗi 5D là cái chỗ nào 7D thì nó đeo nó êm hơn và nó mềm hơn anh em nhé thì anh em chỉ cần tháo cái nắp kính này ra và anh em vặn cái hộp ấy ra và lấy cái mắt kính anh em trước khi anh em đeo ở nhà thì mình nhớ nhắc anh em là anh em phải nhớ kỹ cho mình nhé trước khi anh em nhận hàng anh em ở nhà anh em phải chuẩn bị cho mình một cái bát nước lọc sạch để anh em thả cái kính mắt vào vào anh em rửa qua đi nước cái nước nạch lọc sạch đi đấy thì để trong cái nước đấy nó có chất bảo quản của cái kính này trước tiên anh em phải rửa sạch đi thì anh em mới đeo được vào mắt anh em nhé thì anh em đeo vào mắt thì nó không bị gây cay mắt và nhức mắt thì anh em đeo nó mới là ok nhất và để anh em biết được cái, cái cách sử dụng của cái con kính này thì mình sẽ giới thiệu và chỉ cho anh em luôn đấy mình sẽ nói sơ qua cho anh em này con này là con à, kính 7D thế hệ của Mỹ anh em nhé Mỹ sản xuất cho mình đấy thì anh em có thể tham khảo qua mình này đấy, anh em nhé thì anh em mình anh em mình nhìn qua cái hộp này trang trí rất là đẹp và ok luôn nội thất của bên trong nó chỉ có hai cái mắt kính và một cái à, đồ à, để anh em đựng mắt kính và cái kẹp kính và đỡ kính rất là đơn giản và và sang anh em nhé anh em chỉ cần sử dụng là một là anh em bóc cái này ra này cái này nó là nhân vật chính anh em đây là nhân vật phụ anh em quan tâm ở cái này cho mình nhé anh em kiểm tra hàng thì anh em kiểm tra hàng cái này cho mình anh em nhìn vào đây đấy thì nó có cái mắt kính như thế này thì anh em chỉ cần bỏ nó ra và anh em rửa cho mình qua cái nước lọc sạch đấy thì cái tránh cái tình trạng mà cái anh em dùng vào cái mắt này nó là dùng nó đang bên trong có nước chất bảo quản rồi anh em dùng vào đấy thì nó gây cho anh em cái sự cay mắt và nhức mắt thì anh em không không đảm bảo được anh em nhé đấy thì anh em phải rửa qua đi anh em đeo mắt nó mới êm nó mềm và nó mới lại thoải mái cái mắt như anh em không đeo anh em đeo quen rồi nhé đảm bảo với anh em là đeo như không đeo đấy, anh em có thể chơi cả ngày thoải mái ok hết anh em nhé và anh em có thể test trực tiếp trên điện thoại đấy điện thoại anh em có thể bóc ra và anh em ốp lên cái trực tiếp cái camera của cái điện thoại của anh em mình ấy đấy thì anh em có thể soi vào trực tiếp cái bộ bài thì cái bộ bài của nó thì anh em không phải bàn nhiều rồi anh em nhìn qua cái bộ bài đấy nhá thì được hoàn toàn xanh chín anh em nhỉ anh em nhìn thấy chưa bộ bài đằng sau lưng có nó anh em có thể tham khảo nhìn chưa không có một cái vết tích gì anh em có thể phân biệt được đây là bài gì anh em nhé bài này là bài thường đấy, anh em có nhìn thấy hoàn toàn giống như bài thường đấy nhưng thực ra thì nó là con bài kính anh em có thể tham khảo qua cái này đấy thì nó là ok nhất và bây giờ mình tiếp tục mình test trực tiếp vào cho anh em xem qua một cái cái uh, kính thì anh em nhìn qua cái kính này nhá cái kính này thì nó hơi dày đấy thì mình cái kính này là kính thử để cho anh em hình dung ra khi anh em nhìn qua cái bộ bài thì nó như thế nào và anh em đeo vào mắt cũng tương tự như vậy anh em nhé tuy rất nhiều anh em thấy cái mắt kính của mình cung cấp sản phẩm cho anh em xem nó là cái màu tím anh em ngại đeo vào người ta phát hiện xin thưa với anh em là anh em đeo vào trong mắt của anh em mình hoàn toàn toàn màu đen anh em nhé anh em đeo vào thì hoàn toàn là màu đen người ta không thể nào phát hiện được cái kính này mình thông báo với anh em là nó nó có cách đây tầm hơn chục năm rồi đấy đồ đã ra được hơn chục năm rồi đấy từ cái thế hệ kính 1D kính 2D đấy đấy đến, đến bây giờ nó là dòng kính 7D thì anh em phải hiểu là nó tồn tại được đến bây giờ là vì sao vì cái tính an toàn tuyệt đối của nó là rất là ok ấy đi chơi nó an toàn 100% không có thể là ai phát hiện được anh em nhé và bây giờ mình test qua cho anh em xem mình để đưa vào đây này anh em có thể nhìn thấy ngay đấy cây này là cây gì anh em phân biệt ngay cây này cây 6 anh em nhé 6 đấy sáu này là sáu tép anh em nhá tiếp tục 7 này cây này cây 7 anh em nhá anh em nhìn luôn được ngay cây 7 đấy mình có thể nháo bộ bài lên để cho anh em xem này nháo bộ bài lên thì để cho anh em phân biệt mình uh, hoàn toàn đánh xanh chín luôn anh em nhé đấy nháo bộ bài lên này đặt bộ bài xuống này cho anh em xem này 8 này 8 tép anh em nhé đấy chính xác chưa áp này đọc được cái chất anh em nhé di này 6 sáu cơ này bốn cơ này di tiếp này đấy vì sao mình đọc như vậy thì vì qua một cái lớp mình sẽ giải thích cho anh em nhé cái bộ bài này nó đã phủ một cái lớp mực lớp mực này chỉ có kính áp tròng nhìn xuyên bài thì nó mới nhìn được qua thôi mắt thường anh em không hoàn toàn không thể là nhìn thấy được anh em nhé kính thường anh em đeo hay kính cận và kính dâm anh em thoải mái đeo không bao giờ phát hiện được cái ra cái bài này anh em nhé chỉ có là kính áp tròng nhìn xuyên bài 5D à 7D thế hệ của bên mình thì nó mới nhìn được qua cái bộ bài ná này thôi đấy để cho anh em đi chơi anh em sử dụng cái bài uh, kính áp tròng này thì anh em sử dụng vào mùa ờ, chơi cái thể loại gì để cho anh em phát huy được nó 100% đó chính là anh em có thể chơi phỏm liêng đấy hai cái đấy thì anh em phát huy được cái bài này nó là ok nhất nhất là phỏm anh em có thể tránh được những cái ván chốt và tránh được những cái ván anh em uh, hạ chốt này một này là một hạ chốt để hai anh em bốc được cái bá bài hoặc là người ta bốc cái cái bài của anh em rồi thì anh em có thể chạy và lé nó đi anh em đẩy cái cạ của mình đi ví dụ là mình đang chờ đôi ca nhưng trong bài người ta cũng cầm đôi ca rồi đấy anh em biết thế là anh em chạy đi tránh tình trạng anh em để lâu anh em bài gây anh em bài to và anh em rơi ra anh em phải cháy anh em nhé đấy thì anh em có thể tham khảo qua cái bài này đấy thì anh em đi chơi là ok nhất đấy cũng uh, thời lượng của video cũng không còn nhiều mình cũng xin phép dừng video tại đây. Chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.